xong mình tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp này cho các bạn được xem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 biết được thiết kế có lò nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng chỉ như là vệ sinh đây đây rất là tiện lợi các bạn không có mất thời gian và công sức để mà đốt lửa than đây đây là mâm một kỹ bằng inox thì cái tính năng đầu tiên mà tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó, đó là cái tính năng khóa ra khi mà lửa tắt thì ở đây tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu và một bếp nướng đây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 ở về cảm biến á đây cảm biến này thì nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì đĩa sẽ tự động khóa ra lại thì cái nhiệt độ yêu cầu như thế nào chúng ta là nó phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra thì nếu như các bạn muốn thử sử dụng chính ngay tại nhà thì các bạn lưu ý là các bạn nên sử dụng những loại nồi có đáy dày thôi các bạn không nên sử dụng những loại nồi đáy mỏng vì là những cái nồi đáy mỏng á nó rất là dễ tản nhiệt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 là các bạn không có nên sử dụng đây cả hai bếp thì đã giảm nhỏ ngọn lửa vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây độ bên trái của tôi là ba trăm rưỡi rồi phải của tôi là 300 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà có gây cảm biến tiếp xúc với đấy với lại cái đáy nồi đó mà nó sẽ cho cái nhiệt độ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi mà các bạn biết vào cái hàng chúng tôi thì các bạn sẽ được tặng kèm của bộ pin sạc bao gồm pin sạc như thế này đi kèm với nó là một cái lò xo đây và một ổ cắm sạc đây với cái đoạn dây dài 3 mét như thế này đây là tất cả phụ kiện của bộ pin sạc của cái hai chúng tôi sẽ được tặng kèm khi mà các bạn mua bếp thì cái tuổi thọ của pin sạc này đây nó sẽ vào khoảng từ 3 đến 4 năm mỗi khi mà các bạn sạc đầy á thì các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ 2 đến 3 tháng thì cái thời gian sạc của chúng ta sẽ là 16 tiếng thì các bạn có thể sạc một là vừa sạc vừa sử dụng vừa được để mà có thể nhận biết khi nào pin đầy thì các bạn có thể quan sát qua đèn hiển thị với phóng sạc đây khi đèn thì ánh sáng màu xanh ở đây thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì các bạn nên rút sạc ra còn để có thể nhận biết khi nằm về mà pin yếu á các bạn cũng có thể quan sát qua đèn thì trên bếp đây khi đèn thì chớp ánh sáng đỏ ở đây khi mà các bạn đang sử dụng á thì có nghĩa là pin yếu rồi thì các bạn cũng nên ờ, rút sạc ra thì các bạn nên ờ, sợ các bạn nên cắm sạc vào đây biết đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây đây biết đã khóa ra công tắc vẫn mở bình thường thì còn một cách nữa để các bạn có thể nhận biết khi nào bên yếu đó là các bạn có thể chú ý lắng nghe và có nhịp đánh lửa của bếp đây tôi thử với các bạn xem đây khi mà các bạn đã tiến tập tập lửa của bếp á, mà nó chậm chậm lại và nhỏ dần lại thì pin cũng đã yếu rồi thì lúc đó các bạn cũng nên cắm sạc vào thì ở bên pin này á, nó sẽ có hai cực đó là cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ làm dấu cộng và dấu trừ đây để mà các bạn có thể phân biệt khi mà các bạn nhận biết về nhà ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì khi mà các bạn lắp đi vào bên trong các bạn lưu ý một điều á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 để chúng ta cố định cái lò xo này lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra các trường hợp nó sẽ bị bung ra đây nếu sử dụng đinh sạc hoạt động bình thường ở bên không biết thì tôi có làm sẵn đây một cái đầu chờ đây để các bạn có thể cắm con sạc vào đây con sạc vào đây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 thì các bạn lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn sử dụng cái hiện giờ này thì chúng ta phải để học được hàng trống các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cấm hiện giờ mà vẫn đi bên trong học pin á thì khi hết thời gian cho cấm này thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện á được tiếp cận trong bếp nên các bạn hãy lưu ý cái điều này thì cái dòng bếp nội nhật này á nó có rất là nhiều cái ưu điểm vượt trội hơn là những bếp ga thông thường của việt, việt nam chúng ta đầu tiên đây là bếp được xuất xứ từ nhật sử dụng cực kỳ là bền thứ hai nó rất là tiết kiệm ga thì theo khảo sát thì khách hàng đã sử dụng á bọn họ cho biết á một gia đình các bạn nếu như mà có bốn người một ngày các bạn một ngày ờ, nó ăn hai buổi á thì một bình ga giá khoảng 320 ngàn các bạn có thể sử dụng được khoảng từ hai tháng rưỡi cho đến 3 tháng thì cũng, cũng có một số khách hàng ờ, đã sử dụng á bếp ga Nhật lâu năm đây bọn họ cũng cho biết á khi mà sử dụng bếp ga Nhật khoảng từ 2 đến 3 năm thì cái lượng tiền ga mà bọn họ tiết kiệm được á nó đã có thể bằng với cái giá tiền của bếp rồi đó ờ, rất là tiết kiệm ga và thứ ba nó cực kỳ là an toàn ở phía sau đầu chia lửa này đây nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ga chống rò rỉ thì công dụng của cái que cảm biến đó là khi các bạn sử dụng bếp đây các bạn đã ờ, tắt công tắc <coughs> tắt lửa nhưng các bạn đã quên khóa bình ga lại thì khi mà cái ngọn lửa sẽ tắt khoảng từ 5 đến 7 giây á thì cái que cảm biến phía sau này nó sẽ nhận được cái tín hiệu là lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại thứ nhất là sẽ tiết kiệm cái lượng ga cho các bạn thứ hai là phòng chống cái trường hợp sẽ xảy ra tình trạng ga nó bị rò rỉ xảy ra cháy nổ nó rất là an toàn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 và cũng đừng quên hãy nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông để nhận được thông báo những cái lần thử bếp mới nhất của cửa hàng chúng tôi và hãy chia sẻ với bạn bè và người thân mình cùng xem xin cảm ơn các bạn đây bếp đã phá ra sau cái thời gian hẹn giờ cho nấu cắm đây đây bếp đã phá ra công tắc thì vẫn mở bình thường đây thì cuối cùng đây khi mà các bạn sử dụng mâm và quỷ này để nướng á, thì các bạn nên trong ít lượng nước vào bên trong mâm hứng phía dưới này